Giang vâng, xin chào quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của Giang buổi sáng ngày hôm nay à, Buổi sáng ngày hôm nay thì Giang muốn thông báo tới quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người biết Cái nội dung là làm cái cầu và cái đường nốt xuống nhà cô giáo dê Thì à, phải dừng lại quý cô anh chị ạ Do là nhà nước chuẩn bị làm cái à, con đường dự án là đường vành đai trên cao Nên là Giang cũng à, thông báo cho quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người biết à, ở video hôm trước Mà Giang có bảo là đợi một vài hôm nữa nếu như mà nhà nước không làm thì là Giang tiếp tục làm thì sau khi mà mình có nhận được tin chính xác của anh uh, chủ tịch xã cũng như là bí thư xã thì đã thông báo cho Giang là chuẩn bị làm con đường vành đai trên cao nên là mình uh, toàn bộ là phải dừng lại và cái số tiền còn thừa của mạnh thường quân thì uh, Giang sẽ đi tìm những uh, cây cầu những cái đoạn cầu nào thì uh, bà con còn khó khăn thì mình sẽ giúp chú bác anh chị nhé và cái số sỏi Đằng sau này hôm trước mà Giang đã mua chuẩn bị sẵn được các anh chị ạ Để chuẩn bị làm cầu ờ, Với lại làm đoạn đường xuống nhà cô giáo lên nốt Thì ờ, Giang có mua là tổng Cái sỏi này là 4, 4 khối à, Gần 4 khối sỏi 3 khối dưới sỏi Và 4 khối dưới cát các anh chị ạ Thì do là hoãn lại làm lại Nên là Giang đã không không mua tiếp tục mua nữa Và số sắt chuẩn bị mua làm cầu cũng như là xi măng thì mình đã dừng lại không mua nữa và quý anh chị cũng đã biết là tổng cái uh, tiền mà mình đã làm đoạn những nhà cô giáo dên với cái thời gian vừa rồi thì quý anh chị cũng đã được xem là danh sách mạnh thường quân thì Giang cũng đã à, ghi lên trên màn hình video cho quý anh chị cùng toàn thể mọi người theo dõi nó kỹ hơn rồi đây là số cát và số uh, sỏi mà Giang đã mua để chuẩn bị làm cái cầu và nốt cái đoạn xuống nhà cô giáo dê nối vào cái cái cầu nhà trước mà nhà nước làm đấy các bác chị này thì uh, bản nhà cô giáo dê là phía đằng trong này thì uh, như giang đã trình bày và anh chị biết là nhà nước chuẩn bị làm cái con đường vành đai trên cao là từ bản cô giáo dê này hơn 10 cây số các bác chị ạ và đi uh, lên uh, điểm trên bản Háng Trắng Lừ và sang bên uh, Hồ 4 thuộc huyện Mù Quang Trải của anh chị ạ đây cái số cát này thì mình sẽ ờ, mua xa mình mua hết và mình gửi tiền hết rồi. Thì có lẽ là để thời gian tới mình xem tính toán cái ờ, số cát và sỏi này làm như thế nào. À, thì mình sẽ thông báo với các anh chị, còn thể mọi người là ở video tiếp theo nhá. Sau đó thế cái đoạn xuống nhà cô giáo dê đây ở cái đoạn này thì nhà nước sẽ mở theo con đường này thì à, quý anh chị cùng toàn thể mọi người là cùng giang vào trong đó cái đoạn cầu mà giang chuẩn bị làm và mình sẽ hoán lại toàn bộ là mình không làm nữa và Giang quyết định là tìm cái ờ, nơi cái bản nào mà chưa có cầu đi lại khó khăn thì mình sẽ dùng số tiền của mạnh thường quân đó để uh, giúp bà con hay của nhà giao dê thì uh, còn có một đoạn này lúc anh chị này nối nữa là xong đây Giang đã chuẩn bị hết rồi và cốt pha mình đã chuẩn bị hết đây rồi thì rất tiếc là là cái uh, dự án của xã là sẽ mở từ thôn của cô giáo dê là một theo cái con đường mà đợt trước ngà lang làm này đó và cái cầu này là mình hoãn lại là không làm nữa thì theo như uh, chủ tịch xã cũng như là bí thư xã đã thông báo cho rằng sau này là mọi người sẽ mở con đường rộng từ đây đó đi lên thẳng đây các anh chị ạ đây đi lên thẳng này người sau này sẽ mở cái từ ờ, cái đoạn đường ờ, có giáo dê này từ mảnh đai trên cao mà rộng như là 3-4 mét gì đó Đó thì ờ, sẽ mở lên đây Và lên vị trí này Nên là cái đoạn cầu này là Các anh bảo mình là không không làm nữa Và cứ để đấy đó, Thì vì dự án này là đến cuối năm nay Tháng 7, tháng 8 là làm được các anh chị ạ Đó còn, còn, còn đoạn này thì mọi người vẫn đi bình thường Sau này là nối cái đoạn này thì nhà nước sẽ làm Nên mình không làm cái cầu này nhá quý anh chị nhá Để Giang thông báo để cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là là là biết và tình hình là như vậy thì Giang sẽ tìm um, tham khảo và tìm những cái uh, bản làng mà có cái cầu mà chưa chưa có cầu để đi lại ấy, thì mình sẽ mang số tiền đó của mạnh thường quân đó để đi giúp bản làng khác tại vì cái bản này cũng đã làm khá là là là ừ, gần như hết rồi các anh chị ạ Giang đã làm hai cái cầu và ba con đường hầu như cả bản là đều có đường bê tông hết rồi đó thì còn danh sách mạnh thường quân thì uh, các anh chị cũng đã được uh, biết thì Giang xin uh, đọc lại và cái số cát sỏi mà mình đã mua hết bao nhiêu nhé còn dư bao nhiêu của anh chị nhé đây hôm trước là Giang có đây anh chị có thể nhìn thấy là một là cô Nga Trần này danh sách mạnh thường quân này và USD là 23 triệu anh ờ, Lưu Quý Trọng thành phố Hồ Chí Minh 15 triệu anh David Nguyễn ở USD là 4 triệu 525 Cô Quế ở USA này 4 triệu 569 này Cô chú Xuân Long ở bên Canada là 5 triệu 460 ngàn đồng này ở Gia đình anh à, Ngô Family này là 4 triệu 600 này Và chị Mùi Hoàng là 500k này Tổng là 57 triệu 085 Và cái đoạn nối nốt xuống nhà cô giáo dê mà hôm trước Giang đã mua Là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 hai xe cát Ngày hôm đó thì Giang mua 4 xe sỏi 20 bao xi si, Là 8 triệu 700 ngàn đồng là ngày mùng 4 tháng 2 này à, hai xe cát này là một xe sỏi này 20 bao xi này tổng là hết 4 triệu 950 ngàn đồng này ngày mùng 5 tháng 2 này 20 bao xi này hai xe cát này hai xe sỏi này và tổng hết là 6 triệu 200 ngàn đồng à, ngày 19 tháng 2 này lúc đấy Giang chuẩn bị lên làm ấy thì Giang lại không biết Giang đã đặt xe người ta mua sẵn rồi là một xe sỏ một xe cát là hai triệu bốn trăm ngàn đồng tổng mà khối sỏi Giang mua là 20 khối sỏi 17,5 khối cát và 3 tấn xi si nha các bác anh chị nhá đây Giang đã ghi ra đây còn tổng số tiền về và tổng à, mình làm hết là Mua vật liệu này là 22 triệu 250 ngàn đồng Thì à, lấy 57 triệu 085 ngàn đồng trừ đi Thì còn 34 triệu 835 ngàn đồng các anh chị nhá Để còn lại thì số tiền còn lại này Thì à, Giang sẽ à, đi tìm những cái bản làng mà chưa có cây cầu Đấy thì mình sẽ đi tham khảo Sau đó mình sẽ lên kế hoạch để làm cái cầu cho cái bản nghèo khác các anh chị nhá thì bản này thì Giang sẽ dừng lại theo như mà mà chủ tịch xã cũng như là mọi người đã thông báo lại cho Giang hoãn còn số cát thì mình sẽ à, ờ, còn số cát ở bên kia mình sẽ tính sau này mà bà con ở trên này làm cái gì cái gì mình sẽ bảo bà con sau như thế nào đó vừa xong thì uh, Giang cũng đã đọc lại toàn bộ cái uh, danh sách uh, mạnh thường quân trong ngoài nước cũng như là cái uh, chi tiết là mua vật liệu uh, sử dụng ra làm sao trong quá trình mà Giang làm nốt cái đoạn đường và cái cầu xuống nhà cô giáo dê ấy thì à, chỉ mỗi cái cầu này thôi các bác anh chị là do là nhà nước đang là chuẩn bị làm cái à, vành đai đường vành đai trên cao cái dự án là chuẩn bị là tháng 7 tháng 8 này làm rồi nên là Giang đã phải dừng lại toàn bộ chỉ còn là cái số vật liệu mà Giang mua đó là Giang sẽ xem trong thời gian tới là mình sẽ bảo bà con dùng vào việc gì hay như thế nào thì à, Giang sẽ thông báo lại cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là biết video sau nhé và qua đây thì à, Giang cũng à, muốn à, thay mặt bà con nhân dân ở đây xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới quý anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi đồng hành cùng bà con và cũng rất là cảm ơn quý anh chị khán giả đã comment tích cực cho Giang những comment uh, rất là tốt đóng góp ý kiến cho Giang uh, để kênh phát triển tốt hơn thì uh, Giang cũng rất là hiểu thì làm cái cộng đồng này thì à, rất nhiều khán giả nói là ít người xem chỉ có làm những cái à, mảnh đời khó khăn này giúp đỡ mảnh đời thì được nhiều người quan tâm hơn thì à, trong thời gian tới để để Giang có thời gian Giang sẽ cố gắng là tìm những hoàn cảnh để kêu gọi giúp đỡ mọi người và cái số tiền mà còn dư lại của cái đoạn đường xuống nhà cô giáo dê này thì Giang sẽ xem là mình tham khảo những bản làng khác mà chưa có cái cầu đi lại thì Giang sẽ dùng số tiền của mạnh thường quân đó để đi giúp bà con nơi khác khó khăn hơn tại vì sao tại vì cái um, bản của cô giáo dê này à, cái bản này thì Giang giúp rất là nhiều rồi đã làm được ba cái à, đoạn đường nhánh cầu còn hơn à, hơn hai hai cây số được các anh chị ạ khá là dài luôn và hai cây cầu đó thì Giang à, cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn theo dõi và đồng hành và Giang sẽ tìm ờ, bản làng khác đấy nhưng khó khăn hơn nữa để ờ, tìm xem đoạn nào mà cái cầu chưa có bà bản làng chưa có cầu thì Giang sẽ dùng số tiền ờ, dư này để giúp bà con và trước khi kết thúc video này thì Giang cũng muốn là ghi hình lại toàn bộ cái đoạn đường từ lúc mà Giang làm xuống đến đoạn cầu này để chúc anh chị cùng toàn thể mọi người cùng theo dõi và dễ hình dung hơn à, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo nhé